Ôi, ông này bị bệnh em à. Có, có ti, có ti, có ti. Chết, dạ, dạ, dạ, Kia đúng không? Kia đúng không? Boom. Đó đâu, chết đâu ba. Nó nó siêu máu luôn anh. Chắc chắc con Sena rồi ấy. À, phải phải phải phải báo sớm chứ, phải báo sớm chứ. Mạng của anh yếu mà. Rồi. À, nhìn map gì? Em phải báo chứ. Alo lên. những người tên hiếu thường rất đẹp trai à chính xác chính xác em ơi chính xác em tôi ơi <laughs> tao đau đầu quá mét tao đau đầu quá mét em là support team bạn à em này em em này ăn cam bot cho em gì support team bạn mà mà mà support mà nó bảo cam thằng ad nữa hả vãi nổi chỉ học học học học à, thấy anh em thấy giờ support mà nó vô nó bảo là cam thằng AD à thằng AD game trước nè AD game trước à đồ này cái này cắm rồi enemy spotted rồi đấy đấy đấy đấy vừa phải thôi má tôi biết mà lủng má nó cướp nhanh ấy à Thôi vừa phải thôi, vừa phải thôi Đi chơi Chơi biết mà, game này như biết là nếu vì bị, bị hiếp mà À mu là nghiện anime hả? À ok hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu Tôi xem mà, tôi có xem anh em Hay xem uh, One Piece Xem lâu lắm rồi, xem mười mấy năm Vàng vàng vàng Ui rồi anh ơi Gì yeah. Ui rồi càng quá nhở Đây đây nhiệm ơi nhiệm ơi có thiếu đây nhiệm ơi Are you sure about that? Anh đổ mẹ nó chơi Hiếu rồi, nó chơi Hiếu rồi Mày không biết anh là anh Hiếu cô hồn à? Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ Đồ Em đâu, em đâu À em mới giết đây đó Thôi thôi thôi còn Chơi con này anh em xác định là anh em không đánh nhau nhiều là win <laughs> Không đánh nhau nhiều là win Nó không phải như con Nearly, con Nearly là mặt đầu game nó đánh nhau phải sớm Phải đánh nhau sớm Còn con này là ngược lại, hai thái cực Để farm Farm to win Hello anh em nha ba cái rồi Đùa Sao nhỉ Thôi mà Năng nỉ ăn xin em luôn á Nhiệm ơi Nhiệm ơi Thịt tao cho ăn Nhiệm ơi À thằng này thằng này Mất boss rồi một hit một hit ui nhiệp ơi thôi mà đừng có né em ơi đừng có né em ơi em là vua nhà anh mà ôi có có ti có ti có ti chết đúng không kia đúng không Boom. Đó đâu, chết đâu ba. Nó nó xíu máu luôn anh. Chắc chắc con Sena rồi phải phải phải phải báo sớm chứ phải báo sớm chứ mạng của anh thiếu mà không à, nhìn map gì em phải báo chỉ alo lên Đấy, căng quá nhỉ Ăn yếu anh ti, ăn yếu anh ti, ăn yếu anh ti, ăn yếu anh ti. Chết rồi, tôi chết mẹ, chết rồi. Ai? Ai trừ? Ai cha nó chứ. rồi, trời luôn cái gì, luôn cái gì được. Ôi, game người ta lâu quá trời. Chết đặt luôn á em ba. Đó, giờ mình chết rồi. sau sau sau sau à, chứ lủng má sớt đào sớt đào sớt đào sớt đào nó đi bắn bắn bắn mèo đam lại sắp ừ. quy rồi sắp quy rồi sắp quy rồi em em em em em em em ấy nút nút nút đứng yên đứng yên đứng yên đứng yên ờ, thấy rồi thấy rồi ít mạ mana ừ. từ nha support support support cho để cho để cho anh anh đi anh anh đi đầu mẹ à, thì ui ui ui em em em em em đừng bắn bại đừng bắn bại nhanh nhanh nhanh nhanh anh đây xin dưới không nè nè nè nó mèo mèo ơi không sao không không sao không sao không sao rồi sắp win rồi sắp win rồi sắp win rồi người đàn em ơi ui ui ui tụi nó được qua đánh hết rồi em ơi ăn rồng ăn rồng ăn rồng ăn rồng ăn rồng are you sure about that Boom. Ui. <laughs> Đó. Lúa vậy. Ông gì nói đúng mà Hít thở một và hai và ba Gì đấy Ngon quá này mà Ngon nha, đừng không ngon nha Úi trời ơi Ok chưa Ok chưa, nhiều con bắt chưa Sắp vui nói, sắp vui nói, anh em phải tin tôi, anh em phải tin tôi Giống gì, ông các em thế thì giống gì Đây, đóng quả mê dài luôn Ngay và luôn quá nhiều em em em em em ôm á cho cho ít máu cho ít máu đúng rồi này không bên tia này không bên tia này này này này này này đây đây lên anh Rồi nè ôi để nó biến rồi. rồi anh em, anh em, rồi anh em. đón đón đón đón đón đón đón ok ok rồi rồi sắp win mà tôi bảo anh em sắp win anh em không tin sắp win rồi win rồi sắp win rồi hello hiếu gần về mang à à đồ anh nhanh mà té anh em ơi anh em mà té anh em ơi anh em mà té anh em ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Ôi uh, tối uh, tối chiến cái kia anh em nhá. Bây giờ mình ra mình chết uh, mình chết mấy cái uh, inbox của anh em mình lấy cái nick. Uh, mình mua nick xong rồi tối mình đánh. Ui nói. Ân ti, ân ti đi anh em thấy chưa thấy chưa đam kinh khủng đối phương ở nhà chính bằng chết luôn <laughs> ông xét rồi à, ông xét để cháu ông xét rồi win này win này anh đang dạng hạng leo rắn à không à, anh hiếu không dạng hạng leo rắn nhá à, anh à, hiếu là cái người mà chậm nhất uh, ờ, nỗi đau cái win Đâu, không dạng hàng, không dạng hàng. Anh em nghỉ sao rồi?